rồi cây đầu 8 nút luôn anh em ơi hấp cây đầu trước thì mình lấy lời hello xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh anh hào bagarat hôm nay mình sẽ lên video chia sẻ và hướng dẫn anh em về cách chơi cầu bệt cũng như cách soi cầu bệt thế nào thì hiệu quả nhất thì soi cầu bệt bagarat thì nó có 5 cách mà anh em cần nên biết và lưu ý thì một là cầu bệt còn được gọi là cầu dọc thì dạng cầu này trung bình nó sẽ đi tầm từ 6 đến 8 tay anh em muốn đánh dạng cầu này thì anh em phải kiếm những loại bàn nào để đánh thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em về cách chọn bàn và cách soi cầu hai để anh em biết ờ, cầu bạc thì anh em cần lưu ý những bàn đã xuất hiện ba tay trở lên thì tay thứ tư mình mới bắt đầu vào cầu thì đa số anh em vào anh em không biết cầu này nó sẽ có bệt hay không thì anh em ở những xem ở những tay trước của bàn đó có ra bệt hay chưa nếu bàn đó trước đó không xuất hiện cầu bệt thì khả năng bàn đó sẽ không có cầu bệt anh em không nên vào bàn đó để đánh khả năng xuất hiện cầu bệt của bàn đó rất ít và hiếm thì mình khuyên anh em nên lựa những bàn có khả năng xuất hiện cầu bệt cao và nhiều thì hãy vào 3 cách vào vốn anh em muốn vào vốn cầu bệt hãy vào lúc tay thứ ba trở đi anh em vào cây đầu anh em nên đánh ít thôi để biết chắc được cầu đó có đi bệt hay không rồi anh em mới nên vào vốn mạnh chứ đừng vào cây đầu anh em đánh to xong cầu đó không đi bệt thì anh em sẽ bị hao hụt về nguồn vốn của mình anh em cần nên lưu ý những cái vấn đề này để vào vốn một cách hiệu quả và an toàn nhất 4 là cách quản lý vốn thì khi đánh cầu vệt cũng giống như mình đã nói ở trên thì vào cây đầu anh em nên đánh nhỏ để nhận diện cầu cầu vệt này nó sẽ đi tầm từ 6 đến 8 tay và anh em cũng đã theo từ tay thứ tư ít nhất anh em cũng lời được 3 tay thì anh em nên ngưng và chia ra 3 ca để đánh thì anh em mới giữ được tâm lý tốt nhất và lời bốn từ những tay đó thì năm có nên bẻ cầu hay không thì lúc anh em chơi cầu kéo được 8 đến 10 tay thì anh em xem xét những tay đi trước đó trên bảng tổng kết lớn coi cây đó anh em có nên bẻ cầu hay không thì nếu anh em soi được thì anh em nên đánh theo kiểu gấp tiếp để nhân đôi tỷ lệ thắng của mình còn anh em không soi được bảng tổng kết thì mình khuyên anh em nên không nên bẻ cầu vì bẻ cầu rất nguy hiểm còn những anh em không biết cách soi cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để được hỗ trợ về cách chơi thì hiện tại mình có một group bên telegram chuyên kéo những anh em xa bờ thì anh em hãy kết bạn telegram với mình thì telegram của mình là anh hào baccarat carat thì để được hỗ trợ sớm nhất cho anh em thì nếu anh em không tin thì hãy qua fanpage bên facebook của mình để xem những clip mà mình đánh tất cả các loại cầu và lấy lời từ nhà cái như thế nào thì hôm nay mình cũng đã chia sẻ cho anh em cách đánh cầu bệt thì video sau mình sẽ hướng dẫn cách đánh khác cho anh em anh em nhớ nhấn nút đăng ký và thông báo để nhận được video sớm nhất của mình hẹn gặp lại anh em ở những video sau Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình Thì anh em cũng xem từ đầu video tới giờ mình đã lý thuyết cái phần đánh cầu bệt cho anh em rồi Thì bây giờ mình sẽ đánh có clip lệnh đánh thực tế cho anh em coi nha Thì đây, thì đây là clip mình sẽ quay mờ lại nha làm tại chính sách của youtube không cho mình quay rõ thì cầu bệt mình lên dấu 10 triệu này. bây giờ vô cầu bệt mình sẽ đánh 3 triệu trước nha em đây bắt đầu bốn chân năm chân rồi bắt đầu mình quýnh thêm chân nữa bắt đầu cây đầu vô mình quýnh 3 triệu nha anh em đây đã, đã đặt cược thành công rồi này nha rồi. bắt đầu khui bài rồi anh em rồi cái đầu 8 nút luôn anh em ơi hấp cái đầu trước thì mình lấy lời trước ổn định nghe để sau mình quýnh dìm quýnh nha rồi lời lời thì anh em lựa những cái bàn mà có cầu bệt trước đó thì anh em hãy quýnh nha đây lúc trước có cầu bệt khá là nhiều rồi thì cây này khá là dài đối với cầu lúc trước thì mình sẽ ngưng cây này nha anh em tay này mình sẽ ngưng không đánh nếu mà nó ra thì một tay nữa thì mình sẽ đánh còn tay này mình sợ nó gãy câu mình không đánh nha nè mình ngừng tay rồi bắt đầu khui ba anh em chín nút nữa anh em ơi rồi câu này sẽ kéo về rất dài đó anh em sáu cây rồi anh em đây tay này bắt đầu mình sẽ quấn con nha anh em quấn con hai cũ đây cược thành công đây chờ khui nữa thôi anh em thì bây giờ mình cũng đang lãi được ba củ rồi cho nên mình quýnh là hai củ thôi mình bảo toàn cái số vốn lợi của mình trước đi không cần mình quýnh nhiều coi con chín nút nữa anh em ơi húp nữa rồi thì mấy anh em thấy quýnh sao mình lựa chỉ cần vô những bàn về mình quýnh tầm hai ba cây là mình đủ lãi rồi anh em không cần mấy anh em phải quýnh nhiều rồi mấy anh em phải canh cho chuẩn và mấy anh em vô những cái cầu này thì mấy anh em quýnh tầm hai ba tay là mấy anh em đủ lại vậy đó giờ mình chốt lãi mình lời năm cũ mình ngưng nha anh em thì chờ tới k 2 k 3 mình sẽ quýnh nữa thì mấy anh em nếu mà muốn xem cho rõ thì mấy anh em qua fanpage của mình bên facebook mấy anh em coi nha thì mình sẽ để fanpage ở trên tường bên đây hoặc là telegram ở dưới phần mô tả thì mấy anh em muốn xem thì mấy anh em cứ kết bạn qua bên kia thì mình sẽ hướng dẫn dẫn anh em vào bờ nha ok tạm biệt anh em hẹn gặp lại anh em ở những video sau